Hi và xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video mình sẽ làm về video về chi tiết nghệ thuật thuật và chi tiết nghệ thuật được coi là hạt bụi vàng của tác phẩm đó là túi tiên chứa đựng cảm xúc tư tưởng và cái tôi riêng của nhà văn và cái làm nên tầm vóc của nhà văn không hẳn là quy mô của tác phẩm mà chính là chi tiết của yếu tố khi được, được coi là nhỏ là vặt vãng như tầm quan trọng nó cao trong tác phẩm Ờ, không phải ngẫu nhiên mà văn hào vĩ đại người Nga Maxi Gorkin từng phát biểu chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn hơn ai hết tác giả những thiên truyện viết ra từ trường đại học cuộc sống người được coi là cánh chim bảo bảo của cách mạng Nga nhà văn của những người chân đất là người hiểu rõ tầm quan trọng của những chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm và văn chương chi tiết nghệ thuật không chỉ là yếu tố cấu thành tác phẩm mà còn là nơi gửi gắm những quan niệm về nghệ thuật về con người về cuộc đời của nhà văn nơi ký thác niềm ưu tư trăn trở của nhà văn trước cuộc đời nhà văn chỉ thực sự là người thư ký trung thành của thời đại khi anh ta có khả năng làm sống dậy cuộc đời trên trang sách bắt đầu với những chi tiết nhỏ lựa chọn chi tiết để xây dựng nên tác phẩm nghệ thuật không chỉ thể hiện bản chất sáng tạo của người nghệ sĩ mà còn bộc lộ tài năng tầm vóc tư tưởng của người cầm bút đây và chi tiết nghệ thuật ờ, thuộc ờ, đặc sắc nhất của phải nói đến tác phẩm vợ nhạc của Kim Lân có năm chi tiết tác phẩm trở nên sinh động và hấp dẫn đó là là à, nồi một là nồi cháo cá thứ hai là nụ cười chàng và khổ mặt và nước mắt của bà cụ tử thứ ba là bốn bát bánh đúc thứ bốn là câu nói của chàng thứ năm là lá lá cờ đỏ sao vàng của việt minh vòng đầu tiên là mình sẽ vô nồi cháo cám nồi cháo cám thì là hình ảnh nồi chè khoáng của bà cụ tứ hiện lên trong hoàn cảnh vô cùng ý nghĩa đó là nồi chè bà đã cất công làm ra để thiết đãi cô con dâu mới mới tuy không ai nút nổi đã khiến người đọc cảm động với nước mắt chạnh lòng trước tấm lòng hy sinh cao thượng của người mẹ thứ hai là nụ cười chàng và nước mắt của bà cụ tử. nụ cười của chàng và đã góp phần khắc họa tính cách tâm lý lý cách thuần phát nhân hậu yêu đời của gã trai quê mùa thô kịch bên cạnh việc khắc họa tâm lý của chàng qua nụ cười kim lân cũng đã chú ý nét tâm lý nhân vật bà cụ tử qua chi tiết giọt nước mắt giọt nước mắt của bà cụ tứ góp phần là phần thể hiện nỗi xót xa của của người mẹ, mẹ trong cảnh ngộ của con trai lấy vợ giữa tao đoạn và và số phận không được bằng người ta đó là đó chính là nước mắt của sự à, sự bất lực lực chúng mà lấy nhau lúc này ưu thương quá quá à, làm mẹ mà không lo nỗi vợ cho con và khóc trong sự tuyệt vọng vọng và quay thứ ba là bốn mắt gặp đánh đúc thứ nhất là thể hiện số phận thảm thương khốn cùng của nhân vật trong nạn đói khủng khiếp năm 1945 thứ hai là vì cái đói cái nghèo nên khi được chàng mời ăn chầu thì đã nói ăn gì thì ăn chả ăn chầu chầu thì đã gợi ý để được ăn lúc này cái đói cái nghèo đang bám biết đấy thì nên cái điều đơn giản nhất và cũng lớn lao nhất chính là thủy có được miếng ăn thứ hai là về miếng ăn thì mất đi nữ tính của người con gái thì đánh đổi cái sĩ diện diện cái duy của người con gái thì khi thì sa xuống ăn một một chập bún bát bánh đúc đúc thì thì ta thấy thì thật đáng thương tội nghiệp con có người có thì trở nên trở nên chơi chẽn vì miếng ăn cái đói đã làm thì mất đi nhân phẩm lòng tự trọng con con muốn sống trong hoàn cảnh ấy con người ta mới thấm thía và hiểu cho hoàn cảnh của thị nhà văn Nam Cao đã biết về cái đói cái miếng ăn về chuyện miếng ăn mà con người đánh đánh đổi cả nhân phẩm lương tri là thứ bốn là câu nói của chàng đầu tiên là câu nói của câu nói đùa nhưng là thể hiện niềm khao khát hạnh phúc có thật mãnh liệt cháy bỏng thẳm sâu trong người nông dân nghèo ấy là mà ngay cả nạn đói và cái chết cũng không thể dập tắt lời nói của anh chàng có vẻ như đùa trong ngọn lửa hạnh phúc trong chàng được thắp lên từ câu nói đùa ấy lại thực sự bùng cháy càng trân trọng hạnh phúc của mình cũng như bằng tất cả những gì có thể anh biến cuộc hôn nhân trở thì trở nên đàng hoàng và nghiêm túc thứ năm là lá cờ lá cờ đỏ sao vàng của việt minh đầu tiên là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hiện lên hiện lên đó là một hình ảnh có thật và là một tín hiệu thật sự nó mở ra một thời kỳ mới như một sự cứu rỗi mới mẻ và sự thay đổi của số phận con người nó rất lớn lao nó có ý nghĩa và quyết định sự thay đổi của một số phận con người thứ hai là kim lân đã nhờ đó mà tìm ra lối lối giải thoát cho con người đó không chỉ giải quyết vấn đề số phận con người mà còn theo họ một cách khác khác để thể hiện niềm tin, sự lạc quan, niềm hy vọng lớn lao. Và tóm lại thì là Kim Lân đã xứng đáng là một nhà văn lớn trong nền văn học Việt Nam khi chỉ từ những chi tiết nhỏ bé mà sâu sắc đó là nụ cười của chàng hay giọt nước mắt của bà cụ tử tử ông đã đã đặt cả một tài năng và tấm lòng nhân đạo của mình vào đó cùng với đó thành công truyện ngắn vợ nhạc còn phải kể đến vì Kim Lân đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bằng lối kể chuyện lôi cuốn ngôn từ giản dị phù hợp với mọi lứa tuổi. Có vẻ vì thế cho đến nay vợ nhạc vẫn để lại dư âm khó phai mờ trong lòng người đọc của nhiều thế hệ. Và bài học của mình học được từ vợ nhạc của Kim Lân thì đầu tiên là để có được những thành tựu xuất sắc con người phải cần có sự công hiến quyết tâm, tâm làm việc chăm chỉ và quan trọng nhất không bao giờ bỏ cuộc à, con người thì muốn có sự thành công thì thì phải tự, trở nên một sự khác biệt mà sự khác biệt thì sự thì phải đánh đổi bằng bằng nhiều thứ quan trọng cho cuộc đời thứ hai á, là thành thành một nhà văn là một chuyện nhỏ nhỏ một nhà văn mà đời nọ nối đời kia chi này truyền chi khác lại là một việc rất hiếm và quý trọng trong giới văn chương trên đời đời những người rong ruổi trong rừng văn cầm bút viết nên văn không phải là ít nhưng nói về việc tâm tư linh hoạt cốt cách cao kỳ hơn hẳn người thường tất tất phải chi khí người vàng ngọc thành điệu như âm nhạc sóng hai từ kết lại phát ra mới xứng là danh gia và tác giả Kim Lân cũng vậy đã sử dụng những chi tiết nghệ thuật thuật thuật để tạo nên một một nhạc một bài văn văn và một thành công cho tác phẩm đó là năm chi tiết nghệ thuật đáng nhớ cho người đọc và bây giờ đã hết là trên đây là toàn bộ những những gì và mình đã, đã nói về chi tiết nghệ thuật của trong bộ nhạc của Kim Lân và cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn các các bạn gặp lại ở các video sau nha